à, chúng ta cùng vào bài mới đó là tích vô hướng của hai vectơ à, trước tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần lý thuyết à, trước hết chúng ta sẽ nhắc lại cái phần góc giữa hai vectơ à, em chú ý nhé góc giữa hai vectơ thì như này cho hai vectơ a và vectơ b là các vectơ khác không như này nhé cho vectơ a vectơ b đây là hai vectơ khác không nhé à, từ điểm O bất kỳ ta dựng các vectơ OA bằng vector A và OB bằng vector B thì khi đó góc giữa hai vector A và B được tính bằng góc AOB đây ta lấy điểm O nhé chỗ đây có một điểm O bất kỳ được chưa nào à, dựng một vector OA đúng rồi vector OA này thì bằng vector A và vector OB OB đây như này thì bằng vector B góc đây góc AOB thì chính là góc giữa uh, vector A và vector B em hiểu chưa góc giữa hai vector nhé chú ý này ta lấy một điểm O bất kỳ nhá vẽ OA bằng vector A OB bằng vector B khi đôi góc giữa hai vector A và B thì chính bằng số đo của góc AOB đó và chúng ta chú ý ký hiệu như này ký hiệu mở ngoặc A vector A chấm phẩy vector B đây, đây là góc của hai vector AB thứ nhất chúng ta phải nắm vững thế nào góc của hai vectơ và rất nhiều bài toán trong sách khoa đã đã, đã có cái cái dạng toán này mà chúng ta phải yêu họ yêu cầu là chúng ta xác định góc của hai vectơ nhá các bạn cần chú ý cái đấy. đấy thứ hai chúng ta cùng nhau tìm hiểu mục số 2 đó là tích phù hướng của hai vectơ thì tích phù hướng của hai vectơ cho vectơ a và vectơ b là các vectơ khác không nhá tích vô hướng của hai vectơ a và vectơ b là một số nhá vô hướng là một số nhưng vector là một đại lượng có hướng thì về sau lớp 12 chúng ta sẽ học có một cái bài là tích có hướng của hai vector thì nó là vector nhé vì chúng ta học tích vô hướng của hai, hai vector a và b thì nó là một số một số nó không có hướng gì cả nhé à, ờ, ký hiệu là a nhân với b đấy, vector a nhân vector b và được xác định bởi công thức sau nhé công thức này giống trong công thức xác định lực trong vật lý nào vector a nhân vector b đây là tích vô của hai vector ab thì bằng độ lớn của vectơ A nhân độ lớn vectơ B nhân cốt góc xen giữa hai vector AB. Đó, cái công thức để, để ờ, tính tích vô hướng của hai vectơ. các bạn hết sức chú ý nhé. À, các bạn chú ý này, trong trường hợp ít nhất một trong hai vectơ A và và vector B bằng vectơ 0 thì ta quy ước vectơ A nhân vectơ B bằng 0 nhá. 0 chứ không phải vectơ 0 nhé. Chú ý. Đây là một số chưa nào. Nếu như mà uh, trong hai vectơ a và vectơ b đều khác không thì uh, mà tích vô ứng của hai vectơ bằng không thì